chào tất cả anh em nhé thì tiếp tục clip không clip ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em về cái cách chơi bầu cua sẽ giúp cho anh em đi chơi bầu cua đi đánh bầu cua bịp luôn thắng nhá bằng cái bộ đồ chơi bầu cua bịp mới nhất 2020 và hiệu quả nhất hiện nay là cái ờ, thao camera bầu cua hay là cái nắp camera bầu cua anh em nhé thì anh em cũng biết rồi đấy thì ờ, nắp camera bầu cua và cái thao camera bầu cua này nó cũng sẽ giúp cho anh em đến các sân chơi các sòng sới anh em đi lắp bầu cua anh em đi chơi bầu cua anh em có thể nhìn được cái quân hột bầu cua ở trong đúng không ạ thì uh, ít nhất là anh em có thể là nhìn được một quân đến uh, hai quân nhá đó thì uh, cái bộ đồ chơi này cái cách sử dụng của nó như thế nào và cái cách chơi của nó ra sao ngay bây giờ tôi cũng sẽ chia sẻ luôn cho anh em và cũng sẽ giới thiệu cho cho anh em về cái bộ đồ chơi thao gamma bầu cua này và cũng như là cái cách chơi cách sử dụng của nó làm sao để cho anh em đi chơi bầu cua luôn đạt được cái độ hiệu quả và cái ờ, tỷ lệ thắng tuyệt đối luôn cho anh em nhé đây anh em thấy không ạ trước tiên đây là cái ờ, thao camera bầu cua mà tôi đã làm đó tôi làm cho khách nhưng mà tôi sẽ chia sẻ cho anh em trước khi ờ, gửi cho khách nhá đây anh em thấy không từ trong ra ngoài nó giống y chang đây là giống y chang là cái, cái thao chợ luôn nó không khác gì anh em thấy không nó không có một vết nứt hay là vết gì hết anh em nhé anh em nên là anh em cứ yên tâm anh em sử dụng anh em đi chơi bầu cua anh em đi đánh bầu cua bỉ ok chưa anh em thì đó thì uh, và đây là cái điện thoại mà nó được kết nối với cả cái thao camera bầu cua này anh em nhé rất dễ chơi rất dễ sử dụng thôi anh em đó thì khi nào mà đây anh em này đây là cái điện thoại nó kết được kết nối với cái thao camera bầu cua rồi thì khi anh em đi chơi anh em chỉ cần là mang được cái thao camera bầu cua này vào trong các sân chơi các sòng sới và anh em ở ngoài một là anh em đi chơi hai người đó một người ở ngoài anh em xem cái camera là xem cái camera ở trong chén đấy có quân gì thì báo anh em và báo cho anh em biết đúng không ạ thì cái máy này nó sẽ giúp cho anh em là cách xa 4 mét vẫn có thể là bắt được cái hột bộ bắt được cái vẫn xem được cái hột bầu cua này anh em nhé Đó. Vâng, để tránh làm mất nhiều thời gian của anh em thì tôi cũng sẽ test luôn cho anh em vài chén để cho anh em xem được cái độ hiệu quả của cái thao camera bầu cua này nó mang lại cho anh em được bao nhiêu phần trăm và nó sẽ nó có chính xác hay không anh em nhé thì đây tôi sẽ lắc cho anh em vài chén này Thank đây tôi cũng sẽ cho anh em xem luôn này vâng thì anh em có thấy không chén này ở đây nó nhìn hơi mờ anh em nhé tôi quay đây là anh em nhìn cũng không rõ lắm tôi thấy một con tôm ờ, anh em thấy không ạ đây đó có tôm này anh em một con tôm và có một con cua anh em nhé thì do là cái điện thoại do quay nên là anh em không nhìn thấy anh em anh em cứ đi chơi anh em để ý một chút là anh em sẽ biết được ở trong vật có con gì đó thế tôi khui luôn cho anh em này có tôm có một tôm và một cua này anh em đó đúng không anh em một cua và một tôm rất chính xác luôn anh em nhé dạ tiếp tục tôi sẽ nắp tiếp cho anh em này đây rồi thì đây tôi sẽ cho anh em xem luôn nhá chén này xem có con gì vâng tôi thấy con tôm tiếp này một con tôm một con cua và một con bầu anh em nhá anh em thấy không đó tôm này anh em thấy con cua ở bên góc này bên này không đó thì do là quay nên là nó hơi mờ chút nhá con bầu ở dưới góc dưới này đó. thì đây tôi sẽ mở luôn cho anh em này có tôm bầu cua thì chắc chắn chén này có ba con đó anh em nhé tôi mở luôn cho anh em này đó tôm bầu cua đúng không anh em rất chính xác rất hiệu quả luôn đúng không ạ tiếp tục tôi sẽ lắp cho anh em này Đây. Vâng. thì đây tôi cũng sẽ chia sẻ mở luôn cho anh em này trên này còn tôm tiếp tục vẫn có tôm này anh em anh em thấy không tiếp tục một con tôm ở dưới góc dưới là một con gà này anh em dưới là con gà này tôi thấy con tôm và con gà thôi nhá đó tôi mở luôn cho anh em này tôm gà đó tôm gà anh em nhé thì con bầu góc này nên tôi không nhìn không rõ lắm thì tại vì là cái mắt camera nó làm rất là kín luôn anh em nhé anh em đi chơi em không phải sợ là bị uh, nội hay là như thế nào đó đây tôi sẽ lắp tiếp cho anh em này đó, trừ khi là anh em đập lắp ra thôi nhá còn đâu tôi bao cho anh em thử lâm châm các kiểu luôn này thử lâm châm cũng không hít vâng thì đây tôi cũng sẽ mở luôn cho, cho anh em xem này tôi thấy có một con tôm tiếp tục lại vẫn có tôm nha anh em một con bầu và một con nai Đây tôi anh em xem kỹ là anh em thấy à? đấy anh thấy đầu tôm chân lai và cái đít bầu không anh em đó có ba con trăm phần trăm luôn anh em này đó tôm bầu lai chính xác cho anh em thì đó vừa rồi tôi cũng đã lắp cho anh em vài chén để cho anh em xem thì anh em cũng xem thì anh em ờ, cũng xem rồi anh em hãy cảm nhận xem cái bộ đồ chơi này nó có phù hợp với các anh em đi chơi bầu cua hay không đó thì cái độ chính xác và cái độ hiệu quả của nó mang lại cho anh em là chuẩn 100% luôn anh em nhé không sai một chén nào đúng không ạ thì ờ, cái bộ đồ chơi này anh em xem và cảm nhận thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi bầu cua bịp thao camera bầu cua của bên tôi thì uh, hay là anh em nào mà có hay là anh em hoặc là anh em nào mà đang chưa hiểu rõ lắm thì anh em cứ liên hệ cho tôi và số điện thoại mà tôi đã để trên màn hình rồi anh em nhé và anh em có thể là kết bạn Zalo cho tôi tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 đó thì uh, đây uh, thì cái uh, à, video của tôi và cái thời lượng video của tôi đến đây cũng là thời lượng video của tôi cũng có hạn nên là cái video của tôi đến đây cũng là kết thúc rồi tôi à, chào tất cả anh em nhé hẹn gặp lại anh em trong các à, video sau và tôi sẽ giới thiệu vâng thì anh em hãy nhớ đăng ký kênh like để chia sẻ tôi sẽ giới thiệu cho tất cả anh em những cái bộ đồ chơi mới nhất bây giờ đó và trên thị trường có hoặc là anh em nào mà đang chưa hiểu rõ lắm thì anh em cứ liên hệ cho tôi và số điện thoại mà tôi đã để trên màn hình rồi anh em nhé và anh em có thể là kết bạn Zalo cho tôi tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 đó thì uh, đây uh, đó. thì cái uh, video của tôi và vâng, thì cái thời lượng video của tôi đến đây cũng là thời lượng video của tôi cũng có hạn nên là cái video của tôi đến đây cũng là kết thúc rồi tôi chào tất cả anh em nhé hẹn gặp lại anh em trong các video sau và tôi sẽ giới thiệu vâng thì anh em hãy nhớ đăng ký kênh like để chia sẻ tôi sẽ giới thiệu cho tất cả anh em những cái bộ đồ chơi mới nhất bây giờ đó và trên thị trường có và trên thị trường nha chào tất cả anh em